Dạ vâng, xin kính chào tất cả quý khách đến với khu du lịch vườn quốc gia Ba Bể. Lần đầu tiên xin uh, chúc quý khách có một buổi tối thật vui vẻ, bổ ích và đầy lý thú. Sau đây xin giới thiệu tất cả quý khách đội văn nghệ bản Bắc Ngòi sẽ mang đến những lời ca tiếng hát, những làn điệu mang, mang đậm bản nét bản sắc văn hóa của người dân tộc Tây. Và bài đầu tiên uh, xin phép được cho đội văn nghệ bản Bắc Ngòi thì bài uh, hát then đó là bài um, hoa đào ờ, trên hồ Ba Bể ạ. Rồi, có hay. Bút tùng bút thính nhá. Chị dạ. là lắc bài. Dạ, dạ. Em phải xếp là lắc bài. Em mấy luôn đánh đi. Lấy này. Sắp để đánh được. Cái gì có hộp cái này. Đàn á. Rồi có em em em em em ngồi xích vô cái ghế trong để cho nó gom hình nó đủ người em này nè em này nữa nè em, à, em, em này nè em này nè em này nè em này nè em ngồi xích vào trong ờ xích trong để nó cho vô hình rồi đánh đi đánh đi chơi anh đi quay video mình phải góc này mình mới lấy được con này rồi cứ đánh đi cứ đánh đi rồi đánh một câu thôi cũng được rất là ngắn cũng được tức là để mình lấy cái uh, kỷ niệm thôi à, một đoạn ngắn thôi cũng được tại đoạn ngắn thì mình gửi qua mail nó dễ hơn Hãy subscribe dengan ilmu mengatakan Oh,

mười lăm cán quá mỏi tay đánh thế mỏi tay